Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là Y and K Adventure Thì như đã hứa là hôm nay mình sẽ làm một kỳ video về cái việc rửa xe chăm sóc xe ở nhà đó thì à, mình giới thiệu qua với mọi người đây là cái máy hút bụi của mình này cái máy à, rửa xe của mình này rồi đây là những cái sản phẩm mà mình sẽ xài cho cái xe của mình rồi mình sẽ cho mọi người xem kỹ hơn nha đây là cái hàng Bowden On cái hàng này rất là nổi tiếng về những cái sản phẩm à, rửa xe luôn thì mình rất là tin dùng cái hàng này đó mọi người có thể review thêm về cái hàng này mình uh, có giới thiệu cho vài người bạn dùng cái hàng này rồi thì họ rất là yêu thích cái hàng này ok thì uh, trước tiên khi mà mình chữa xe thì mình sẽ uh, quay cho các bạn xem sơ qua về cái xe mình lúc nó đang còn dơ nhá đây đây là cái xe của mình mấy uh, tuần rồi mưa cho nên là uh, chưa có thời gian để rửa xe nó rất là dơ luôn à, rất là dơ thì hôm nay được cái là thời tiết đẹp cho nên mình sẽ làm video quay cái cảnh mình rửa xe là như thế nào cho mọi người xem tại mình không thích à, mang xe ra ngoài mấy cái chỗ mà rửa xe ở ngoài đấy mấy cái chổi mà cha xe là rất là dơ sẽ làm cho sửa xe đó mọi người thấy xe dơ chưa đó. trước tiên mình sẽ dùng cái sản phẩm này để mình rửa cái mâm của mình trước đó để các bạn biết làm gì không cái này á nó sẽ giúp mấy cái thắng á mấy cái bùi của cái thằng uh, xe mấy cái phanh á nó đi ra trực tiên đó để nó không bị bắn lên trên sơn của xe lúc mình rửa xe á thì nó sẽ không bị bị bị uh, tróc sơn hư sơn của, của của xe rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá rồi bây giờ á, mình sẽ chuẩn bị uh, chui cả cái lốp này thì để chui cho cái cái mấm á, thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này đó lúc này có giới thiệu với các bạn rồi xong rồi à, với cái sản phẩm này á, khi mà bạn xịt lên đây á thì để không quá một phút nhá đó xong rồi phải xịt nước lại đó sau đó mình sẽ dùng cái sản phẩm này đây mình cho các bạn xem này đó sản phẩm này mình dùng một cái nắp này để đổ vào cái thùng này cái thùng này á là dành riêng để mà rửa lốp cho nó sạch đó thì mình làm như vậy cho nó vừa đẹp vừa thẩm mỹ nữa đó đổ một cái nắp này vào đây pha với nước rồi sau đó thì dùng cái này để chui lại còn à, cái này á là để các bạn chui những cái vít của cái lốp cho nó sạch hoặc là những cái góc mà mà mà, mà mình không thể um, bỏ vào được còn cái này là để chui cái phần da thế này cho nó sạch ok rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá bây giờ mình sẽ phá cái này trước này để phá cái này á thì người ta khuyến á, là xả một nửa thùng nước này trước rồi sau đó cho một nắp này vào xong rồi xả nước tiếp cho nó tạo thành bọt đó. giới thiệu với mọi người luôn là lý do vì sao mình mua cái thùng này cái này là có cái chức năng á là lúc mà các bạn rửa lốp hay là rửa xe chẳng hạn thì à, khi mà mình nhúng cái khăn này này nhúng khăn này này nhúng vào đây để để rửa tiếp á thì mấy cái đất này nó nó sẽ ở dưới này và nó sẽ không bay lên trên ở phía phía mặt trên này nữa thì giúp cho cái phần trên này là sạch nó không bị cát hoặc bị bẩn đó cái công dụng nó là như vậy cho nên là rất là tốt luôn đó các bạn xịt một nửa thùng sau một nửa còn lại để tạo bọt như thế này là ok rồi bây giờ mình chuẩn bị rửa cái mâm này này các bạn nhớ là để quá một phút nhá nếu các bạn làm quen rồi á thì đang uh, trong thời gian chờ đợi cái này á thì mình sẽ chuyển qua cái lốp sau mình làm luôn xong rồi xịt cái lốp sau xong rồi á thì bắt đầu quay lại xịt lốp trước là thời gian là vừa đủ cho nó ngấm đi bây giờ mình qua mình rửa cái lốp trước này đây các bạn thấy ờ, cái bụi thẳng là ra không mau ghế chưa đó một chút nữa bây giờ mình xịt nước lại này là nó sạch này giờ mình sẽ chui lại về cái xà phòng trong cái chỗ đấy một lần mình rửa xe nha như thế này á thật sự là rất là mất thời gian mặc dù là tốn thời gian nhưng họ rất là sạch chứ không phải rửa qua loa đây giống như mấy cái góc này nè mọi người nếu mà không có cái que chổi này á thì không bao giờ rửa ra đó mà nếu mình rửa mà mình cứ để cho bụi đất mà nó cứ bám vào lâu ngày á là cái nước sơn nó không được đẹp nữa đó, cho nên là phải chịu khó mình làm ở nhà thì mình rửa mấy cái này được chứ còn đi ra tiệm mình thấy ít người ít người rửa mấy cái cái này lắm dùng vào đây xong rửa tiếp thì bình thường à, rửa xe như thế này á thì cần phải có hai người đó thì trong khi mình đang rửa mấy cái lột và mấy cái rim như thế này á thì à, vợ mình sẽ phụ mình à, hút bụi ở trong xe Rồi, như thế này là xong phân của cái rim nhé giờ mình sẽ trà xung quanh cái thanh lột này để nếu mà đi mà bụi bám á thì mặc dù à, rửa sạch rồi nhưng mà đến khi mà nó khô là như là vẫn kiểu bị à, màu đất nó không có đẹp bây giờ mình sẽ chạm cái phần da ở trong này Rồi, như vậy là phân lục trượt xong. Bây giờ mình chỉ cần xịt nước lại là, xong. Rồi mọi người xem thấy chưa? Như vậy là cái lốp, vậy là cái rim là là sạch sẽ đấy. Rồi bây giờ mình chuẩn bị qua cái lốp ở sau làm nốt lúc nãy á mình đã rửa xong cả cái lốp này sạch sẽ rồi đó bây giờ á còn hai cái bước tiếp theo nữa nhưng mà thường thường hai cái bước này á rửa xe hoàn tất xong hết thì à, mình mình quay lại với cái lốp này nhưng mà đây là cái à, video mà hướng dẫn các bạn là rửa cái lốp xe là như thế nào thì mình muốn hoàn thiện nó ngay bây giờ luôn đó thì à, cái bước tiếp theo á, sau khi rửa sạch lốp á mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này đây cái sản phẩm này là để xịt cho cả cái lốp cho nó bóng lại vậy là cái sản phẩm này á, nó sẽ giúp là giữ cho cái chất liệu của cái lốp này nó bền hơn bởi vì xe của mình á, tụi mình hay đi off-road rửa có sạch cờ nào đi nữa thì khi mà nó khô á, thì nhìn nó vẫn bị cái màu à, nấu của bùn của của của đất nhìn nó không đẹp cho nên mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này đó thì xịt cái sản phẩm này trước sau khi xịt cái sản phẩm này rồi á thì bắt đầu mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này đây đó để xịt cho cái rim để nhìn cho nó mới đó vậy giữ cho cái cái cái, cái sơn của cái rim nó được uh, tốt hơn bền hơn đó nhưng mà trước khi sử dụng hai sản phẩm này á thì các bạn thấy là cái lốp nó vẫn còn bị ướt này bị nước này đó thì bình thường mình phải làm khô nó đi lấy air compressor để mà xịt nó đi nhưng mà hôm nay mình lười mình sẽ lấy một thứ khác để thử nghiệm luôn cái là nhanh hơn vậy nó có khỏe hơn không đó đó là cái lower của mình <laughs> cái này á, là loại pin thì à, nó rất là mạnh nhưng mà không biết để thổi khô cái này thì nó có nhanh hơn cái air compressor hay không thì đây là một thử nghiệm cho bản thân mình luôn Wow Quá hợp lý mọi người ạ Quá hợp lý luôn Thì đây là lần đầu tiên mình có kịp lâu hơn nay lâu rồi nhưng mà mình nghỉ ra thì hôm nay vợ mình mới bảo mình là à, tại sao không dùng từ cái này khỏi mất công kéo cái ờ, air compressor ra với cả mình không thích cái air compressor là tại vì nó rất là ồn mà phải đợi nó một hồi nó build up thì nó mới đủ air để mà sai mấy cái này thì coi như là cái này là từ nay về sau là người bạn thân nhất của mình đấy <laughs> đó cảm ơn vợ mình rất là nhiều khi mà tự nhiên nghỉ tới cái cái này đó thì bây giờ rất là khỏe này bây giờ là khô này đó rồi ok bây giờ mình sẽ sử dụng sản phẩm này đây cho mọi người sang làm một lần nữa để xịt xung, xung quanh cái lỗ của nó nha không cần xịt nhiều nha mọi người xịt vừa đủ thôi đấy xong bắt đầu mình sẽ dùng cái cục xốp của cái hàng này luôn đó là như thế này cục này là rất là hay luôn nó có những cái rãnh này này đó thì nó sẽ đi vào những cái kẻ của cái lốp thì mình sẽ mặc thêm cái găng tay nhé tại cái này nó nó dâu á nó nhơn lắm khó chịu ok đấy thì cái này mình sẽ đi như thế này thế này thì làm cho đẹp mắt cho nên là tùy các bạn nếu các bạn muốn mà nó đều á thì đi kỳ hơn thì mình đi viên cái, mấy cái viên ở ngoài trước lúc mà các bạn đi ở trong này thì chú ý là đừng có để cho nó vào dính vào cái phần rim này nhiều nhá đó chui xong ngày nay là nhìn lốp như mới luôn thì cái sản phẩm này là từ mỗi lần rửa xe xong á là tụi mình hay sai rồi quá đẹp đó thì sau khi sai cái này xong này mình sẽ kiếm một cái hộp mình để vào đó tại cái sốp này á là không cần rửa nha các bạn tại vì nó chỉ có dầu ở trong này thôi không cần rửa nhưng mà nên kiếm một cái hộp để riêng như thế này đó để uh, cho nó không bị dính vào những cái sản phẩm khác đó, đó. rồi là xong combo này được chưa mình xem nào rồi ok bây giờ bước tiếp theo á thì mình sẽ sử dụng cái này cho tí clean up là làm một lần nữa rồi thì cái này á các bạn dùng cái khăn khăn vàng này khăn sạch này nhá lau sơ nó là được tại vì lúc này là mình rửa cái rim sạch rồi mà bây giờ chỉ có là clean up coi như là đánh bóng sơ nó một bước cuối cùng thôi là được nhìn cho nó bóng rồi bóng rôn luôn đó nhìn rất là mê luôn nguyên một cái quá trình mà mình à, chăm sóc ờ, cái rim và cái lốp của mình là như thế nào thì mình quay lại cho mọi người xem cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tụi mình nếu mọi người thấy hay thì nhớ like share comment và đăng ký ủng hộ cho channel của tụi mình nhé. nhá tụi mình là YNK Adventure à, mọi người nhớ quay lại để theo dõi thêm những video về chăm sóc xe ở nhà như thế nào và những phần tiếp theo xin chào mọi người tạm biệt mọi người